tuyệt vời à, tôi cũng vừa kết thúc một cái hội thảo à, à, chia sẻ cho một cái nhóm cũng rất là đông anh chị à, cái công việc của tôi thì à, à, vừa liên quan đến đào tạo internet marketing rồi thực hiện dự án và cả đầu tư nữa nên là cũng khá là bận mà tôi cảm thấy à, rất là yêu thích khi mà mỗi một lần mình à, được chia sẻ à, trước một ai đó nhưng có lẽ là à, cái năng lượng càng lớn khi mà mình có những người mà, có những con người mà họ cũng không muốn học của mình đó thế nên là à, trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ rất là tuyệt vời và có lẽ là tôi cũng uh, xin lưu uh, ý một chút là đây là một chương trình rất đặc biệt đúng không ạ à, tôi sẽ chia sẻ uh, những kinh nghiệm về bản thân à, về những việc mà làm trong năm qua à, và à, cái điều tuyệt vời là à, chúng ta hãy à, tắt mic này được như này còn những ai mà cái bớt cam của mình nó không có à, nó không có ấn tượng lắm hoặc là gì đó thì nó sẽ bảo những được không sao cả ok không ạ đó chúng ta dành những cái, cái cam cho những người có năng lượng được không ạ đó à, để ok không ạ Ờ, là mình là tôi biết là giờ này thì à, chúng ta muộn rồi 10 giờ 16 à, trẻ con thì chắc là không bị làm việc nữa rồi à, chúng ta chỉ có máy tính và có điện thoại mà à, có một cái cảm giác gì đó xung quanh chúng ta đúng không em ạ đó và có lẽ là à, để cảm ơn linh cương thì mọi người hãy cùng comment là cảm ơn linh cương được không ạ và trước khi tôi bắt đầu thì mọi người hãy cùng cảm ơn linh cương à, tôi nghĩ đây là một điều rất là tuyệt vời để cho anh có thể cảm ơn ngày hôm nay rồi vì là chính anh linh cương à, đã kết nối chúng ta đến ngày hôm nay thì tôi biết là chúng ta cũng sẽ học được và chúng ta cũng Ờ, sẽ làm việc đó trong 2022 một cái việc cảm ơn uh, nó rất là quan trọng để cái năng lượng tới ờ, cái người tổ chức chương trình hôm nay bởi vì anh ấy đã dành rất là nhiều thời gian trong rất nhiều năm qua để làm những hoạt động liên quan cộng đồng uh, tôi biết rằng là có rất nhiều lúc thì anh cũng hy sinh về bản thân rất là nhiều và có lẽ những con người như vậy chúng ta thấy rất yêu quý và cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ ok rồi một chút thêm với tôi thôi thì uh, tôi tên là Đinh Văn Lộc uh, ờ, tên đầy đủ của tôi là uh, Đinh Văn Lộc và tôi sinh ở thái bình uh, cùng quê với Sơn Tùng và uh, tôi uh, nhưng mà tôi ở Hà Nội từ bé uh, từ năm 13 tuổi tôi đã sống ở Hà Nội rồi và bây giờ thì tôi cũng uh, gần 40 rồi và uh, trong suốt cái thời gian làm việc uh, và kinh doanh thì uh, tôi luôn luôn có cái khát khao uh, để có thể trở nên giàu có hơn và để có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn và tôi đã chọn uh, một số những người thầy trong cuộc đời của mình ở trong đó con thấy Robert Kiyosaki uh, là cái người mà đã thay đổi cái cuộc đời của tôi rất là nhiều uh, ông là tác giả cuốn sách để con làm giàu hay là bạn đã biết ông rất là nổi tiếng những điều mà tôi học được từ ông uh, nó không hạn phát triển cá nhân đó là kiến thức về tài chính kiến thức về kỹ thuật và cách làm sao để chúng ta có thể trở thành một doanh nhân thành công trong cái cuộc đời của mình uh, đó là những người thầy của tôi rất là biết ơn để có thể giúp cho tôi có một cuộc sống và có một cái thương hiệu ngày hôm nay nó có tên là Rich Dad Đồng và uh, có lẽ là mỗi người thầy thì sẽ mang lại chúng ta cái giá trị nhưng cái điều quan trọng nhất là uh, các thầy sẽ cảm thấy uh, tự hào và cảm thấy tuyệt vời khi mà chúng ta có uh, cái sự hành động uh, mạnh mẽ và chúng ta có những kết quả đúng không ạ uh, cái công việc của tôi uh, hiện tại chính nhiều nhất vẫn là uh, liên quan đến online và có lẽ là cái thời điểm hiện tại thì uh, chúng ta biết rằng là uh, thế giới đang dịch bệnh như vậy mà có một thứ đang lên ngôi rất là nhanh chóng và nó đã thay đổi được cái uh, thị hiếu của người dùng uh, cũng giống như là nó đã thay đổi được cái hành vi của uh, cái khán giả đó chính là internet và bây giờ thì internet nó đã phát triển rất là mạnh mẽ để uh, có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội kinh doanh ở trên đây có rất là nhiều cái sản phẩm thì chúng ta thấy là uh, chúng ta cần phải có một thời gian để giáo dục thị trường thì bây giờ chúng ta cũng không cần phải uh, giáo dục thị trường quá nhiều nữa bởi vì nó đã tạo ra được những điều rất tuyệt vời rồi và các bạn biết không ở uh, trong những thời gian gần đây thì có rất nhiều ngành nó đã nổi lên giống như thương mại điện tử uh, tôi ngoài cái việc mà tôi uh, làm với internet marketing thì uh, tôi đang trực tiếp làm các dự án liên quan đến amazon các bạn nhớ mục đích Amazon thì trong vòng có khoảng vài tháng qua thôi thì ông chủ Amazon đã kiếm được hơn 20 tỷ đô và ờ, thị phần của Amazon càng ngày càng phát triển mặc dù cái trang thương mại điện tử của uh, Amazon uh, thì uh, chúng ta thấy là cái lượng uh, cập rất lớn vẫn cung rất lớn và chúng ta nên thể điểm này vẫn chưa có lãi thế tại sao ông vẫn là ông chủ lớn nhất thế giới và tại sao vẫn là cái người mà lớn nhất thế giới thì uh, hôm nay chúng ta sẽ biết cái bí mật ở online đó là gì đằng sau của những cái tảng băng nổi đó là hình ảnh băng chìm à, nó hoạt động như thế nào à, cá nhân tôi cũng như vậy à, nếu mà các bạn thấy trên mạng thì à, tôi cũng là một người cũng không quá là như giống như những người xấu biết nhưng mà làm sao hệ thống thì nó lại có những rất là khác biệt đó à, đấy là cái điều rất là quan trọng bởi vì cái sự khác biệt giữa doanh nhân và những cái người về nghệ sĩ nó hơi có sự khác nhau ở nghệ sĩ thì có thể là họ sẽ có rất nhiều các lượng fan follow bởi vì cái đối tượng họ rất là rộng đối với một doanh nhân có thể chúng ta chỉ tập trung một cái lĩnh vực gì đó và trong ngách nào đó là chúng ta có thể tạo ra những điều rất là hôm nay nếu chúng ta muốn trở nên trở nên thành công hãy uh, phát triển cái uh, tương lai của mình nhiều hơn và cái người mà tôi học được uh, rất là nhiều ở đã chia sẻ cho tôi là chúng ta hãy trở thành một doanh nhân các bạn ạ đó uh, doanh nhân uh, theo quan điểm của Robert Kiyosaki uh, doanh nhân không nhất thiết là thành chủ doanh nghiệp doanh nhân cũng không nhất thiết phải là một cái người uh, làm kinh doanh uh, doanh nhân có thể là một cái người uh, có thể là một cái người nhà có thể là một nhà đầu tư uh, doanh nhân có thể là một cái người đồng sáng lập một cái dự án uh, doanh nhân có thể là một cái người làm một cái hệ thống gì đó và họ sẽ lên cái hệ server gì đó và thành công đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học được uh, những cái cách thức và chúng ta sẽ hiểu uh, một cái người doanh nhân thành công và những người giàu và những người thực sự uh, um, họ mang lại cái giá trị cho cuộc sống này thì họ sẽ có những điều gì tuyệt vời đó thì uh, về cá nhân tôi thì tôi cũng học rất nhiều điều tuyệt vời từ những người thầy đó và tôi cảm thấy biết ơn và uh, trong khoảng tầm 15 qua thì tôi đã có khoảng 150.000 học viên uh, đến từ rất là nhiều người khác nhau và họ chính là cái nguồn động lực của tôi để phát triển một ngành và tôi cũng đã có trên 30 000 giờ sân khấu và để có thể chia sẻ những điều uh, mà tôi đã ứng dụng trong cái hoạt động kinh doanh của mình là những cái hoạt động của cuộc sống của mình và ngày hôm nay thì uh, tôi sẽ cho chúng ta một số tư duy uh, để chúng ta thành công và các bạn biết đấy uh, để kinh doanh online thì bây giờ uh, nó là một xu hướng và nhưng mà yếu tố quan trọng nhất kinh doanh online thành công nó vẫn là tư duy các bạn biết không ạ bảy mươi phần trăm thành công nó đến từ tư duy bạn hãy ghi lại cái điều này đi Bảy mươi phần trăm thành công đến từ tư duy chỉ có 20% đến từ kỹ thuật thôi chuyên môn thôi và 10% đến từ kiến thức nên à, bạn có giỏi kiến thức đến đâu thì bạn cũng chỉ thành công có 10% thôi và bạn chuyên môn bạn có giỏi đến đâu thì bạn cũng chỉ thành công có 20% thôi còn 80% nó đến từ tư duy vậy thì bản chất tư duy là gì à, tôi sẽ giải thích cho các bạn một ít giữa cái việc à, à, có hai cái loại tư duy tư duy đóng và tư duy mở à, tư duy đóng là những người mà à, thường là những tầng lớp nghèo à, của xã hội và một cái số lượng à, thuộc cái nhóm gọi là uh, cái nhóm gọi là chất, chất sang kết cận gọi là chất chúng lưu đấy đó thì, ờ, cái nhóm đấy là cái nhóm mà đang chiếm cái tỷ lệ cũng không nhỏ của xã hội đâu à, cái nhóm đấy là cái nhóm của những người mà họ rất là thường xuyên đổ lỗi này biết minh này à, họ thường rất là cứng nhắc và họ có cái tâm lý rất là sợ hãi và họ thường thì uh, họ không tin tin được bản thân họ lắm đó ờ, nếu bạn gặp những cái con người ở ngoài xã hội này giống như là khi bạn đưa cho họ một cái cơ hội họ nói rằng là ờ, bạn không làm được đâu tôi không tin bạn hoặc họ cũng không tin một những người giàu mà họ lại kiếm được nhiều tiền như vậy nên nếu bây giờ bạn nói là uh, có những người kiếm được hàng tỷ một ngày có khi là họ nói là lừa đảo đúng không ạ đó thế cho nên người nghèo thì họ bị cái tư duy đóng rất là nhiều từ trong quá khứ của họ ông bà của họ uh, những cái uh, công việc của họ trong quá khứ và kể cả những cái hành vi của họ trong quá khứ bạn thấy nói là nghèo rồi cái gì họ cũng đóng một cũng dễ hiểu thôi họ đi làm ở, ở những cái nơi giống như là uh, làm công an lương ở những cái cơ quan nhà nước giống như họ trong cái môi trường gần như là nó không có cái những cái người uh, tích cực để họ chơi giống như về đến nhà thì họ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều cái uh, người trong gia đình giống như là người chồng người vợ con cái uh, những cái tư duy như vậy cho nên họ mất kẹt trong cuộc sống à. đó và những người có tính tóng như vậy thì uh, thực sự là đó là những cái con người rất là đáng sợ bởi vì họ khi mà bạn gặp họ thì uh, thậm chí là họ họ họ không có có có tình cảm lắm mà thường thì họ luôn luôn rất là khó tính và họ cảm thấy rất là là là cảm giác như giống như là uh, nó rất là tôi cảm thấy rất là khó chịu lại các bạn ạ đó thì ở những cái con người như vậy thì uh, chúng ta cũng cảm thấy rất đáng thương với họ nhưng mà uh, có lẽ chúng ta cũng phải giúp họ trở nên thành công hơn thôi đó nhưng mà nếu mà chúng ta mà thay đổi họ mà mà mà họ không thay đổi thì có lẽ là chúng ta sẽ không thành công được đúng không ạ đó và còn cái người cái nhóm người thứ hai đó là cái người có tư duy mở uh, tư duy mở ở đây là những người mà họ rất là dễ chịu họ rất là lạc quan họ sống rất là vui vẻ họ rất là tự tin bản thân họ họ luôn sẵn sàng cho đi thậm chí họ là người rất là hạnh phúc ờ, họ luôn rất là uh, gọi là cống hiến rất là nhiều và họ cũng rất là trách nhiệm họ cũng rất là kỷ luật và họ cũng là những người mà sống rất là vị tha rất là đạo đức đấy là cái con người không tư duy và điều tuyệt vời là họ sẵn sàng học hỏi các bạn bạn biết không nếu bạn có tư duy mở thì cái cơ hội luôn luôn đến với bạn thậm chí là khi bạn gặp một vấn đề bạn giải quyết rất là nhanh nó không giống như cái nhóm người ở cái tư duy đóng khi mà gặp vấn đề thì họ đổ lỗi họ biện bê họ phán xét còn cái người có tư duy mở thì họ không như vậy họ biết là vấn đề của họ họ biết là cái vấn đề đó là có thể là họ bởi vì họ trong cái cuộc chơi như vậy thì có họ tham gia thì nó mới xảy ra vấn đề này nên họ chấp nhận về cái lỗi của họ họ chịu trách nhiệm về cái lỗi của họ đó là cái của tư duy mở nếu bạn thấy những cái doanh nghiệp thành công thì đa phần là người rất là mở khi bạn gặp họ họ rất là ok và nó thẳng họ cũng rất là hào phóng nhưng họ rất là tiết kiệm họ rất là bao dung nó rất là kỳ luật đấy là những con người nam tính và chúng ta cần phải có cái tư duy đó vậy để làm sao để chuyển từ im đóng thành mở nó có cái bước trung gian và chúng ta học hỏi chúng ta cần phải học hỏi các bạn ạ khi các bạn học hỏi có nghĩa là bạn đã sẵn sàng mở cái tư duy của bạn ra rồi và những người này mà thường học hỏi thì thường là những người rất dễ thành công giống như ở đây có anh Hoàng Xuân Định này học trò của tôi này ở Lê Cương và rất nhiều người khác họ cũng rất là mở các bạn ạ mà trước đó thì tôi cũng khẳng định là họ không dễ để đạt được điều đó thậm chí họ phải chịu đựng rất là nhiều mà họ hiểu rằng cái thế giới này nó chỉ thay đổi khi họ thay đổi thôi ngày hôm nay các bạn cũng như vậy bạn biết đây là thời điểm tuyệt vời thì có nghĩa là bạn đang có tư gì đó mở rồi đấy các bạn nghĩ đây là thời điểm tồi tệ của tôi thì đó là tôi đi đóng rõ ràng trong cái lúc này có rất nhiều người nói là thầy long ơi em thấy bây giờ sao nó khó quá em không biết tiền em cảm thấy mệt mỏi quá em cảm thấy là bây giờ em không còn tin vào internet nữa thì đó chính là cái người đầu tư đóng nếu có người đầu tư tin mở thì sao ạ họ sẽ nói là cảm ơn cái thời điểm này nhờ covid 19 mà tôi có thời gian ở nhà tôi làm việc tôi hoàn thiện những ước mơ của mình tôi có một cái động lực rất lớn để kiếm tiền để tôi có thể chịu đựng hơn được nữa tôi đã thành công sắp tới rồi tôi có những người thầy tuyệt vời tôi có được online tôi có sống ba bốn g rất là tốt tôi có thể làm việc bất kỳ nơi nào tôi đang có được những điều rất tuyệt vời đang đến với tôi kiểu như vậy các bạn ạ đó là những người có tư duy mở các bạn nếu có tư duy mở thì chắc chắn nó sẽ nói những câu như vậy đó là sự khác biệt còn nếu bạn không tư duy mở bạn luôn luôn nhìn thấy vấn đề này. có một người nói với tôi rằng là đừng đợi đến khi bạn có một cơ hội đúng hãy tạo ra nó phải nói thẳng là nếu mà cái gì mà có quá nhiều người biết rồi không phải là cơ hội nữa. mà cơ hội là do bạn tạo ra nếu trong thời điểm hiện tại nó có hàng nghìn cái cơ hội nhưng liệu cái cơ hội nào là cơ hội của bạn thì đó là tư duy của bạn bạn biết có rất là nhiều người họ có thể bị mắc kẹt trong quá khứ đấy họ có thể tên lăn trộm đấy họ có thể là người buôn ma túy đấy nhưng mà sau một thời gian họ biết cái tội lỗi của họ họ biết cái vấn đề của họ và họ đã sẵn sàng đi học họ thay đổi tối nó đã từng đào tạo cho những con người như vậy và bây giờ họ sống rất có ích bởi vì họ đã qua cái vùng học hỏi các bạn để họ phát triển trở thành một người có, có tư duy mở các bạn vậy bạn hãy nhớ nhé để có tư duy mở thì bạn phải học hỏi hãy comment cho tôi câu này được không ạ tôi sẵn sàng học hỏi hãy comment nhé vì tôi biết là các bạn cũng đang nghe được những gì tôi chia sẻ và các bạn cũng đang hiểu cái gì đó vì đó là tư duy và phải sẵn sàng học hỏi đó quá chắc chắn tôi sẽ đến với bạn nếu bạn sẵn sàng học hỏi thì bạn biết rồi đó cơ hội sẽ đến với bạn niềm tin mới sẽ đến với bạn cái năng lượng mới cũng sẽ đến với bạn và cái cuộc đời mới cũng sẽ xảy ra với bạn nó sự như vậy nên là không ngừng học hỏi không ngừng phát triển Jack Ma có một câu rất là hay nếu bạn có một triệu đô hay 10 triệu đô đó là tiền của bạn nhưng nếu như bạn có 100 triệu đô hoặc một tỷ đô thì đó không phải là tiền của bạn nữa đó là trách nhiệm của bạn với xã hội đó là sự thật tôi hỏi bạn một câu hỏi nếu bạn có 100 triệu đô bạn có tiêu hết được không câu trả lời là không tôi nói thẳng nếu bây giờ bạn có một triệu đô thì bạn sẽ ok tôi sẽ mua cái nhà tôi sẽ mua cái ô tô nhưng bạn có 10 triệu đô mà xem bạn còn chẳng muốn mua ô tô bạn có một tỷ đô thì bạn còn chẳng muốn mua ô tô đó lý do tại sao cái người họ rất là giàu bạn thấy họ sống rất là giản dị tôi lẽ họ nhìn bạn có hai cái ngôi nhà thì các bạn cũng chẳng nói đến ngôi nhà thứ ba đâu đó là sự khác nên cái sự khác biệt của người giàu và người nghèo của người rất là khác biệt nên nếu bạn muốn trở thành người giàu bạn cần có cái tư duy mở như vậy bạn mới tại sao một cái tỷ phú họ cứ muốn kiếm tiền họ cứ muốn kiếm tiền họ cứ muốn kiếm tiền người nghèo thì bảo có sao cả cái anh tham ấy anh nhiều tiền thế rồi mà không có bạn tham họ muốn chinh phục bản thân họ họ muốn vượt qua cái bản thân họ thêm nữa và họ muốn dành thật nhiều tiền họ sẽ giúp thế giới đẹp hơn tôi mới nghe một câu chuyện rất là tuyệt vời của ông chủ Twister anh ấy có khoảng tầm 3 tỷ đô la sau khi đã lập xong cái mạng Twitter bây giờ rất là thành cái phần của anh bạn rồi bạn biết không cái đợt covid 2019 này á, anh ấy đã ủng hộ một tỷ đô la một phần ba số tiền của anh ấy. đấy mới là phần một tỷ vời bởi vì anh hiểu rằng anh chẳng tiêu hết được một tỷ đô đâu. anh sống một cuộc sống quá tốt là quan trọng đây là cuộc sống công hiến với tôi cũng như vậy chúng tôi chuyển về căn tòa nhà này của tôi chúng tôi cũng rất là vui, yếu tố đây là ngôi nhà rất là đẹp vợ chồng tôi rất là nỗ lực để tôi có ngôi nhà này tôi muốn một căn sky villa trên bầu trời đẹp lắm nhà không tiện đích cũng thế thứ gì cả có những ngôi nhà rất là đẹp có những chiếc xe rất là đẹp mới tôi hỏi lúc ấy tôi vẫn hỏi là những vị đang sống bằng cái gì tôi bảo là tôi bảo vợ tôi là chắc anh không sống anh sống ít nhiều tiền nhưng cũng mạnh rất là nhiều, bởi vì là tiền thì chúng ta kiếm được bạn tôi có nhiều cái bất động sản khác nhau còn bây giờ bán đi thì mình có thể sống cả đời này nhưng mà sau khi nghe Nick Ma nói cái câu đó thì không có điều nào đúng là càng nhiều tiền cái của trách nhiệm với xã hội nói lý tôi tại sao mà chúng ta phải làm việc cả đời vì cuộc đời chúng ta sống có một lần mà đó là sự thật nếu mà muốn thành công và tôi nhận ra một điều rằng chỉ cần tư duy bạn tốt thôi việc gì bạn cũng làm được tôi có một người bạn đấy là một trung tâm tiếng anh rất là nổi tiếng của hà nội anh không giỏi tiếng anh anh không giỏi tiếng anh mà làm thế nào để có thể làm chủ một cái hệ thống thế anh bây giờ là một top nhất nhì của hà nội làm thế nào sách ba là một giáo viên dạy tiếng anh đâu có phải là it lập trình bạn có không khi bạn biết chơi ngôn quá nhiều bạn sẽ sợ hãi hôm qua tôi gặp một cái cô học viên của tôi tôi với cô ấy làm một cái, một cái, cái dự án đang làm cái dự án chúng tôi cho các bạn xem cái dự án về một cái app tiếng anh dạy tiếng anh cho người nước ngoài tôi với cô ấy thì không có giỏi tiếng anh mà sau đó tôi học được một cái tư duy mình càng không hỏi cái gì mình càng máu mình càng liều tụi mình giỏi cái gì đó thì tụi mình sợ hãi giống bạn học luật đấy bạn rất là giỏi về luật nhưng bạn sợ mà không dám mở công ty bạn quá giỏi về cơ khí bạn không dám mở bạn sợ nó quá nhiều thứ bạn cần sự hoàn hảo, đó là lý do tại sao càng học nhiều quá về cái mặt gọi là học thuật cảm các bạn cái bạn cần đi học đó là học tư duy mà cái trường đại học của bạn đâu có dạy cái điều đó trường đại học dạy cái gì ạ toàn những cái môn gọi là là, là sau này ra trường thì còn thả ứng dụng mình mà trong cái đâu bây giờ thì cứ lo trên bạn đấy đó là sự bạn thấy mình xem không? cái sự khác biệt lớn nhất trong cái cuộc đời này giữa cái người thất bại và người thành công nó là tư duy và cái sự khác biệt nhất giữa cái người nhiều tiền rất nhiều tiền và cũng là tư duy các bạn các bạn sẽ thấy điều đó nó ứng với các bạn luôn tại sao bây giờ có rất nhiều người không có tiền bởi vì chúng ta đang có cái vấn đề trong quá khứ nó bị mắc kẹt với tiền rồi các bạn như thế nào bây giờ quá khứ của bạn đã từng tôi đã từng học NLP học cái cấp độ master rồi tôi hiểu cái điều đó chúng ta là phiên bản của mọi cách bạn làm một việc giống cách bạn làm mọi việc vì trong quá khứ mình đâu có hành động như vậy bạn cứ chỉ hoãn mình cứ đợi chờ mình không có cái sự hoàn hảo mình không có cái năng lượng mình không có hành động con này nó cũng như vậy tổ chức chúng ta hoàn toàn vậy hôm nay tôi có chia sẻ các bạn cái tư duy thì để có đặt thành công trong online trong kinh doanh tư số 1 có thể cho đi trước khi họ nhận rất là nhiều Google cho hẳn một cô máy tìm kiếm Facebook cho hẳn một cái mạng xã hội chúng ta có account miễn phí TikTok cũng thế đó là sự cho đi chúng ta phải hào phóng và cho đi càng hào phóng bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền ta học bổng cái gì đấy chúng ta có thể học bóng cái được cho đi vào một video bạn bạn làm cái chuỗi video giống như anh cương này anh cho chúng ta một cái chuỗi video này anh mời chúng tôi anh cương có nhận gì được từ cái này hay không có anh nhận được cái niềm tin của các bạn này đấy là cái điều thực sự có tiền tất cả thì anh trả nhận tôi cũng thế do nhất định điều nào các bạn đâu nhưng cái tôi nhận được đó chính là cái niềm tin của bạn bạn thôi các bạn biết là ok có thầy rồi thầy là ô chỉ đạo tôi cái điều này và khi tôi thành công tôi nhớ cái buổi ngày hôm nay kiểu mà các bạn hãy hào phóng thôi tôi cũng đã hào phóng cái điều này trong 15 qua tôi cho ý kiến khùng luôn anh cương là người biết một năm tôi làm cả trăm cái hội thảo tôi bỏ ra tiền làm hội thảo nhiều lắm tôi có những hội thảo tôi phải mất đến vài trăm triệu làm chương trình marketing đến rồi về hội trường hai ngày ba ngày miễn phí đó là hào phóng tôi bạn càng hào phóng bạn càng xây dựng niềm tin đối với bạn niềm tin đó là tiền đó là sự thật nếu bạn là một cái người trên một cái diễn đàn bạn hãy cho những cái bài giảng của giá trị, giống chúng tôi đang làm như thế này nếu bạn là một doanh nghiệp hãy hào phóng cho cái tiền là gì dùng thử miễn phí hãy cho những cái sản phẩm mà nó giá trị rất cao và giá rất là tốt mời với bạn Trang học bạn Trang sẽ cử các bạn tôi có một cái phần mềm anh cư rất biết rõ cái phần mềm của tôi tôi mới cho khởi động lại cái phần mềm đấy sau một thời gian ngắn mấy tuần qua tôi hút được hàng nghìn người đăng ký thế này viết sách cũng là cách cho đi các bạn ạ thông qua sách bạn cho được rất nhiều giá trị đấy bạn làm video bạn lên kênh youtube của tôi rất nhiều video đầu tư rất là kỹ tôi ra đi phú quốc tôi quay tôi biết cả cái ekip ra thuê rồi bọn nó ăn ở resort năm sao để có được những video đẹp mỗi chuyến như vậy tôi chi hàng trăm triệu các bạn ạ sự nóng đồng chí cái đội mà tôi đưa ra đấy các bạn bảo tôi là anh ơi em chưa bao giờ trong cuộc đời của em được đi ở cái giọt đẹp như này giờ quay cho anh mà em được ở cái giọt đẹp này sau cái chuyến đi đấy bên tôi sai khiến các bạn rất là dễ tôi sử dụng các bạn rất là dễ tôi bảo gì các bạn cũng nghe thì các bạn đã tin tôi rồi nên học học chính là xây dựng niềm tin hãy comment cái từ này đi ạ comment đi ạ hào phóng chính là xây dựng niềm tin bạn cần phải có cái niềm tin với rất là nhiều người hãy làm như vậy nó rất là quan trọng các bạn bởi vì niềm tin nó bán được hàng mà nó cực hãy học học anh Mark Zuckerberg chủ Facebook anh cũng có hào phóng cho đi thì ai tin đấy chứ mỹ ca mỹ đông ấy cô phải rất là hào phóng cho những bài hát album các kiểu cô nhiều fan như vậy phải hào phóng hào phóng thật nhiều vậy bạn càng hào phóng bạn càng có nhiều người yêu quý bạn càng hào phóng bạn càng có cái năng lượng tích cực với người khác càng học học bạn càng giúp cho bản thân mình đó là sự thì hãy học học cho mình nhiều hơn nữa đi bạn không có nhất thiết là cứ phải là là, là áp cái tư duy áp một cái tư duy là có thể bán sản phẩm trước khi bán cho dùng thử hoặc là bao nhiêu sản phẩm đầu tiên cho giá rẻ mà để tạo ra cái niềm tin các bạn có cái điều này rồi xua với các bạn giúp các bạn nghĩ về cái cái khách hàng của mình để họ đang mong đợi cái điều gì thế thế là cái sản phẩm này cái sản phẩm gì mà không cần phải educate thị trường nhiều bạn rất là dễ thành công mà nếu một cái sản phẩm gì nó vẫn còn phải educate thị trường ấy chắc chắn nó sẽ mất bạn với việc của em phải xử lý vẫn có cái tư duy của mình bạn có thể hỏi những cái mentor của chúng tôi để cho bạn những cái lời khuyên sản phẩm gì thì bạn có thể đi ra thị trường như thế còn là câu chuyện là làm thế nào để có thể hào phóng cái đó trong khi mà bạn không có gì trong tay lại là một câu chuyện khác thì tôi trước đây tôi chưa có gì cả thì tôi viết ebook ngày xưa làm thì có video mạnh như thế này tôi làm những cái template website miễn phí cho đi những cái template để cái ảnh đẹp trên mạng cho download như banner các kiểu mình phải nghĩ thôi còn bây giờ nó có mạng xã hội mạnh thì mình cho đi các video không phải biết ai, những cái bộ podcast những audio những cái ứng dụng cái cách để bạn vận hành online bạn phải vận hành theo kiểu đó xung ngư thì nó mới thành công được bạn nhớ được cái thứ hai bạn muốn thành công online thì phải có tư duy để sáng tạo buildings like that. Bạn hỏi tôi là thầy Lóng ơi, bây giờ em kinh doanh cái gì? Cả. Dạ. Tôi trả lời. Bạn có thể kinh doanh bất kỳ cái gì miễn là nó là một thị trường tốt vậy câu hỏi thứ hai bạn hỏi tôi thầy lộc ơi làm thế nào để tìm được thị trường tốt câu trả lời cho bạn là cái thị trường đấy sẽ có bao nhiêu người mua bao nhiêu người đang tìm kiếm? thiếu phải biết không có có tôn mà có những công cụ như cùng Google mà bạn nhớ rằng bây giờ bạn làm cái gì thì cũng đã có người khác làm rồi khó để bạn tạo ra một cái thị trường mới lắm nhưng bạn có thể tạo ra một sản phẩm mới trên một thị trường cũ đó là cái sản phẩm ngôi sao đó các bạn thế thì làm thế nào để tạo ra một cái sản phẩm mới trong cái thị trường cũ bạn cần có tư duy sáng tạo các bạn đây là điều rất là quan trọng nếu bạn muốn trở nên thành công đó là sự thật sáng tạo không nhất thiết là bạn cứ phải tạo ra cái mới bạn có thể dựa cái ý tưởng của cái người người nào đó bạn biến cái ý tưởng đó nó khác biệt đi một chút thành cái bạn các bạn cái sai nước này thực ra đấy nó ta học hỏi từ các nước khác mà cái con chuột này nó cũng chỉ là học hỏi từ các con chuột khác thôi Google không phải là cô máy tìm kiếm đầu tiên thế giới không phải như vậy Yahoo cũng không phải máy tìm kiếm đầu tiên thế giới mà nó là Alta Vista Maya Wu là học hỏi của Afghanistan rồi sau này Google học hỏi tất cả thằng khác Google tạo ra cái, cái hệ thống khác hoàn toàn cái điện thoại iPhone này nó cũng chẳng phải là điện thoại đầu tiên thế giới điện thoại đầu tiên trên thế giới không phải là thằng Nokia cũng chẳng phải LG cũng chẳng phải Motorola Sony Ericsson Sony Ericsson là cái điện thoại đầu tiên thế giới đó là sự thật nhưng mà ai thằng nào thằng làm tốt iPhone làm tốt nhất Samsung làm tốt thứ hai đó là sự thật cái cửa hàng ăn nhanh á đầu tiên thế giới không phải đô McDonald's không phải KFC mà nó là bơ Burger bơ Burger King là đầu tiên như thế giới đó là sự thật bạn không biết cái phải là một người tiên phong không biết quan trọng là bạn đi sau thì bạn sáng tạo hơn bạn có kiểu bạn không hỏi từ những thằng đó là thất bại á học hỏi những người họ đã đi trước rồi đó nhìn thấy cái vấn đề của họ đó bạn cải thế nó đi mẫu mã giao diện tính năng lợi ích dịch vụ khách hàng là bạn thành công xua là bạn thành công đó là sự thật anh nghĩ gì ạ anh nghĩ về điều này bạn đang tạo ra cái gì nó không thể có một cái thị trường mới cho các bạn được, đó là sự thật bạn bán quần áo thì cũng có người khác bán rồi mà bạn bán mỹ phẩm đúng không cũng có người khác bán mà không có mới chỉ có cái sản phẩm mới trong cái thị trường cũ mà thôi xe mà xe xe cái xe gọi là xe cái xe cái dịch vụ gọi xe Uber là số 1 Grab là số 2 Grab cũng học hỏi Uber sau này rất nhiều cái hãng xe đó là học hỏi từ Grab Uber VinFast ra đời VinFast là học hỏi từ những cái xe của hãng xe của Đức nếu bạn sang Hàn Quốc mà xe mô hình của Vingroup có thể nói là học hỏi rất nhiều từ Hàn Quốc tôi không nói là bắt trước cho rất là sáng tạo các bạn ạ cái hãng cái hãng chuỗi chuỗi gọi là chuỗi ờ, trà sữa coco coco hàn coi là bắt trước sớm chép sáng tạo từ những thằng câu mà tôi rất thích cái câu này sáng tạo thì mới có gạo mà đó là sự thật nếu bạn không sáng tạo bây giờ tôi hỏi bạn một câu hỏi làm thế nào là kiếm được tiền bây giờ chỉ có cách là sáng tạo thôi cái chai nước này thì bán tốt cái nó sáng tạo hơn cái chai khác ta sáng tạo đó kiểu dáng nó khác mẫu mã nó khác những cái cảm xúc mà nó khác là bạn hãy comment cho tôi nhỉ sáng tạo thì mới có gạo mà bạn không sáng tạo còn đâu mới có tiền bạn nhìn các doanh nghiệp ấy họ sáng tạo kinh khủng luôn nhớ tôi rằng để thành công phải sáng tạo không phải là bạn cứ đừng nghĩ sáng tạo là cái việc đột phá không phải không biết là đột phá gì đó có khi chỉ là đổi mới chỉ là lên cấp bạn có hiểu không là đã khác biệt rồi đó là rất tuyệt vời rồi anh nhớ bây giờ nó giúp cho các bạn nhiều lắm cái tư duy sáng tạo một thông tin rất là quan trọng để bạn nguyên thứ ba bạn cần có tư duy về marketing để thành công bạn cần có tư duy về marketing rồi chưa dạ. chưa chưa Vicky tắt tắt tắt Vicky tắt tư gì mà cái tư duy marketing chủ đạo nhất đó chính là tư duy về sự ảnh hưởng tư duy về sự ảnh hưởng câu chuyện là nam thế là người ta có sự ảnh hưởng với người khác có thể đẹp trai có thể xinh gái có thể nhiều tiền có thể rất là sexy có thể ăn nói rất là tài giỏi bạn có thể là một nhà phản biện rất là giỏi trên mạng bạn có thể tạo ra một cái sản phẩm rất là chất lượng là tuyệt vời bạn có thể là ông chủ rất là tài năng bạn có thể là một người đóng góp rất là là là tuyệt vời đó là cái sự ảnh hưởng các bạn bạn cần có tư duy này chính xác đó là tư duy này những người bây giờ kiếm tiền được nhiều nhất trên mạng bây giờ đều là những người có ảnh hưởng Trấn Thành ảnh hưởng không? Quá ảnh hưởng Vì giọng nói của anh cái tài năng của anh Ngoài lên Rất nhiều nghệ sĩ Rất nhiều ca sĩ Rất nhiều nhạc sĩ Diễn giả Doanh nhân Thậm chí rất nhiều là bà nội trợ lối những môn ăn rất giỏi như bà Tân còn có rất nhiều người rất là hài hước có rất nhiều người cái phong cách rất là đặc biệt nó là như vậy các bạn đó là tuy về sự ảnh hưởng hãy nghĩ lại về điều này bạn có tin về sự ảnh hưởng không bạn xem những chương trình live show truyền hình game show truyền hình rất là nhiều người rất bình thường sau khi lên 6 truyền hình bạn là nổi tiếng chị Thơ Nguyễn kênh YouTube một trong kênh YouTube lớn của của của Việt Nam mỗi một năm kiếm đến hàng tôi nghĩ chị là kiếm được khoảng tầm vài chục tỷ mà doanh nghiệp của chị rất đơn giản có thể chỉ có khoảng một hai ba người thằng quay phim chị ấy cùng đó là một đứa nữa là bà mà doanh thu có thể vài chục tỷ và chi phí rất là thấp nó vĩ đại hơn rất nhiều so với doanh nghiệp hàng nghìn tỷ mà có khi doanh thu à, lợi nhuận có khi đạt chục tỷ nhiều doanh nghiệp như vậy lắm đấy doanh thu thì lớn lắm không có nổi cái lợi nhuận quá lớn Hôm nay à, tôi muốn chia sẻ với mọi người về cách nhìn của người quân tử và kẻ tiểu nhân trong quan niệm của người cổ xưa. Thì trong cuốn của Tinh Hoa có một đoạn bàn về người quân tử và kẻ tiểu nhân như sau. Người quân tử trước khi làm một việc gì, người ta sẽ lên kế hoạch cho công việc đó. Nếu làm được thì người ta sẽ vui vì mình đã có ý làm và làm hết sức nếu không làm được thì người ta cũng vui vì người ta đã làm hết sức bạn muốn trở nên khác biệt được bạn cũng muốn để bạn có nhiều thế ta thì hãy cứ như vậy có rất nhiều người tạo tư duy tưởng đâu nhất thiết cứ phải làm phải lỗ mặt ra ngoài đâu nó có sản phẩm rất là tốt nếu bạn nhìn thấy anh phạm việt vượng trên tivi trên báo chí nhưng người ta chia sẻ anh đi khắp nơi bởi vì anh ấy tạo ra những sản phẩm rất là của livestream rất là đẳng cấp không nhất thiết là bạn cứ phải là phải lộ cái mặt của mình ra quan trọng bạn thể hiện cái điều gì trong cái cộng đồng của bạn thế là bạn phải bác phải đặc biệt hơn có rất nhiều cơ hội để bạn tạo sự chứ không có nhiều like rất là nhiều view là ảnh bạn không phải là nghệ sĩ thì bạn là doanh nhân nếu bạn không là doanh nhân thì bạn là một chuyên gia bạn không phải chuyên gia thì bạn là một nhà nghiên cứu và các bạn nhà nghiên cứu thì bạn là một người đóng góp đều có thể Chúa với bạn bạn đều có thể thành công marketing đó là như vậy chứ nhiều người cứ nói là marketing nó là công cụ nó là thế đó đúng là như vậy nó có cái đó nhưng nó phải là không phải quan trọng quan trọng của bạn đó là phải dùng cái sự sáng tạo để tạo ra điều rất là quan trọng rất rất quan trọng đặc biệt bạn phải thể hiện bạn cần phải thể hiện để thành công trong cuộc đời này để làm một người marketing giỏi bạn cần thể hiện thế cái giọng nói của bạn đến cái tài năng của bạn những kỹ năng của bạn hãy thể hiện nó đi bạn kỹ năng về sale hãy thể hiện nó cái kỹ năng đó bạn kỹ năng về tạo sản phẩm giỏi bạn thể hiện cái kỹ năng đó bạn, bạn càng thể hiện bạn càng thể hiện đối với mình như vậy hơi lực cướp kéo thị mình gần gũi với mình mỗi ngày à, hãy soạn kỹ năng hãy thể hiện được soạn những cái khả năng bạn bạn sẽ thành công bạn sẽ đột phá cái vùng này mình biết điều đó mình càng yếu cái gì đó mình càng phải tập trung cho mình một trong cái lỗi sợ lớn nhất của con người ngoài cơ chết ra là sợ đứng sân khấu sợ đứng trước đám đông cái lỗi sợ đó lớn được vượt qua nó các bạn nếu bạn muốn thành công trong đời thì tư duy phải bạn và ngoài cái tư duy ảnh hưởng cho marketing ra bạn cần phải có những cái chuyên môn phải sở hữu những người chuyên môn đấy đấy một tư duy tiếp theo trong kinh doanh đó là tư duy về mặt sở hữu người tài đây là tư duy rất quan trọng bạn biết là kinh doanh nếu bạn sở hữu những người tài giúp bạn cực kỳ phát triển tôi biết tại sao mà có rất nhiều người vẫn thất bại trong cuộc đời của mình xung quanh mình không có người tài bạn nghĩ ra một ý tưởng bạn nghĩ ra một cái sáng kiến gì đó mà không người làm bạn cần phải kiếm người này tôi cũng rất là may mắn tôi đang có một số cái nhóm đang là mình tôi họ rất là giỏi họ là chuyên gia công nghệ hàng đầu họ là những người tài chính hàng đầu mình chơi với họ mình sở hữu họ các bạn nên bạn cần phải sở hữu với người tài khi bạn sở hữu người tài thì bạn mới biến cái ước mơ của bạn cái dự án của bạn thành hiện còn không thì không bao giờ bạn sẽ rất là khó khi mà bạn sẽ phải làm tất cả mọi thứ bạn cần sở hữu từng chuyên gia trong những lĩnh vực khác nhau vậy câu chuyện là làm thế nào sở hữu họ thì các bạn phải có một tầm nhìn đủ lớn phải có một tư duy đủ tốt những ý tưởng thực sự tốt thì bạn mới sở hữu họ được đa phần người tài đến với các bạn không phải là vì tiền theo một nghiên cứu họ đến với cái tầm nhìn của ông chủ tầm nhìn của bà chủ người tài thậm chí họ sẵn sàng nằm để không lương thậm chí lương thấp nhưng nếu tầm nhìn nó phải tốt mà nếu mà tập thì không tốt bạn không thể được họ còn trả lương rất cao nhưng họ làm với bạn một thời gian ngắn thôi thì không phù hợp với tư duy của họ đó là sự thật bạn cần có view tốt thì bạn mới sánh người ta em nữa bạn không cần là người giỏi chuyên môn nhưng bạn phải sở hữu cái người chuyên môn giỏi bạn bảo với lên đến đây bạn đâu biết phải giỏi tiếng anh bạn sở hữu những thầy giáo tiếng anh giỏi những cô giáo tiếng anh giỏi những chuyên viên tư vấn giỏi còn nếu bạn không giỏi thì bạn phải tự làm thôi bạn tự làm cái gì đó bạn không giỏi ấy. tôi hỏi bạn có thành công được không câu trả lời là rất khó có thấy được bạn muốn làm một cái phần mềm bạn cũng phải có nhân sự giỏi mới làm được bạn muốn làm cái app ứng dụng bạn có những nhân sự rất là giỏi mà làm được cái anh mất Zuckerberg anh tạo được cái Facebook thì anh là người được trình viên rất giỏi và anh có nhà anh có có tư duy kinh doanh và bên cạnh đó thì anh sở hữu được cái cố vấn rất là giỏi để có cái tập gì thì đầu tư là mua tầm nhìn của anh ấy. Cái điều này là điều thật Nếu bạn muốn trở nên thành công Cuộc đời này Nó sẽ rất là công bằng Nếu các bạn hiểu này Bạn là người tạo ra cái cuộc đời có số phận bạn có làm gì đáng trời nữa phải được thêm một ông chủ mà không có nhân viên thì gọi là khổ chủ rất là sự ai cho các bạn ở đây đang làm kinh doanh bạn biết nếu bạn không người tài thì bạn phải đi ra thay họ thôi và không chịu đựng được nữa và đuổi họ hết đi là để để bán lợn cũ chúng bạn cần một cái lớn lớn lên thì bạn phải hút được cái người giỏi hút được cá mập ra không hẳn khó về sản phẩm không hẳn khó về vốn tìm cái người đồng hành rất là khó Những người đồng hành nó hiểu các bạn đi cùng được với các bạn mới là khó các bạn đó là sự thì bạn cần phải có tư duy về việc sở hữu người ta bạn mới có thể sở hữu ông chủ đâu phải là người giỏi nhất giỏi về chuyên môn ông chủ đâu phải là người giỏi nhất công ty nhưng ông chủ phải là người tầm nhìn giỏi nhất công ty ông chủ phải là người rất giỏi về cái định hướng cho công ty các bạn đang học những điều tuyệt vời không ạ hãy comment nhỉ các bạn đang học những điều tuyệt vời hãy comment các đang học ở đây có những con người vẫn chiến đấu vẫn học hỏi hai mươi ba giờ mười hai phút mọi người vẫn chiến đấu đó là điều phải sở hữu cái điều này nếu không bạn sẽ khó thành công một cái tư duy nữa làm kinh doanh bạn cần có những cái đồng tiền dòng tiền là gì là những thứ chạy về hàng ngày trang web Amazon là một trang web lớn nhất thế giới hiện tại mỗi một năm doanh thu của họ là 200 tỷ đô nhưng lái họ báo cáo lỗ tại sao lại chuyện đó lại ngừng đời như vậy họ lại vào một doanh nghiệp lớn nhất thế giới ông chủ lại giàu nhất thế giới hai chữ thôi dòng tiền và tài sản họ có 300 triệu khách hàng thường xuyên mua hàng dòng tiền siêu lớn và khi có tiền họ đầu tư cái tiền đó biến thành tài sản để họ vẫn lỗ họ có hiểu không lỗ về mặt chi phí thôi nhưng tài sản họ rất lớn Amazon có tới 800 triệu mấy khu nhà kho một sở hữu rất nhiều công ty công nghệ đằng sau nhưng chỉ có những cái ông chủ về đầu tư đầu tập tư gì nó quá lớn như vậy người ta mới ở đây chúng ta lại không hiểu được khó hiểu tôi phải rất lâu tôi mới hiểu được rất lâu tôi mới biết là bí mật của Amazon làm giàu không tiền và tài sản rất lâu tôi mới hiểu về những ông những cái người giàu những cái người giàu ấy là dòng tiền và tài sản và muốn cho đến thành công người ta có một cái dòng tiền nó chạy liên tục liên tục liên tục bạn phải nghĩ ra tạo ra một cái cái cái bây giờ bạn phải tạo ra một cái phần mềm một cái ứng dụng một cái dự án online một công việc gì đó mà có dòng tiền các bạn điều rất là mạnh phần mềm có tạo ra dòng tiền hay không có rất nhiều sản phẩm có tạo dòng tiền tài sản đây doanh nghiệp có rất nhiều tài sản bạn mua một cổ phần một công ty khác cũng là tài sản bạn mua bất động sản cho doanh nghiệp của bạn cũng là tài sản bạn mua thêm những dây chuyền công nghệ cũng là tài sản tài sản những người giàu là người sở hữu nhiều tài sản và là bất động sản giấy chứng nhận những cái giấy sở hữu trí tuệ bằng sáng chế những người tài đều tài sản hết những hệ thống kinh doanh đều là tài sản thương hiệu cũng là tài sản hết hãy nhìn điều đó nếu bạn muốn trở nên thành công nếu bạn muốn sự khác biệt nếu bạn muốn cái cuộc đời cuộc đời của bạn đi sang một cái ngưỡng mới bạn phải không quan trọng bạn có bao nhiêu tiền mà dòng tiền tháng các bạn là bao nhiêu cái tốc độ quay tiền nó rất là quan trọng tại sao các ông chủ kinh doanh những cái việc tỷ phú họ đều đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà nó có dòng tiền đều đặn đều đặn đều đặn giống như họ mua Bixi họ mua những cái công ty bia họ mua những cái công ty về về về, về phần mềm ứng dụng kiểu đó họ tạo dòng tiền đó là gì? anh như vậy đây là điều cực kỳ để bạn muốn trở nên thành công bạn muốn trở nên đột phá bạn muốn trở nên khác biệt đó là nổ là tài sản tôi cũng rất là may được học những tư duy này công ty của tôi tôi cũng mua bất động sản nhà tôi cũng mua bất động sản mua nhiều tài sản khác nhau tôi đầu tư vào công nghệ những phần mềm thì ứng dụng thì sở hữu tài sản bạn phải có nhiều tài sản những người những người mà có nhiều tài sản nhất là những người giàu nhất các bạn ạ hãy viết cho tôi câu này tôi sẽ tôi sẽ nhé sở hữu nhiều tài sản hoặc là tôi chắc chắn cũng được nếu bạn muốn tôi được chắc chắn hơn hoặc là nói luôn câu câu khẳng định tôi tôi sở hữu nhiều tài sản bạn biết làm được thì đem là cái lúc lúc phải như nào rất quan trọng phải sở hữu tài sản tài sản nó mang lại dòng tiền đó bạn có một bất động sản cho thuê bạn có một website cho thuê và lúc bây giờ có rất nhiều website còn trông thấy chỗ quảng cáo các bạn ạ còn trông thấy không gian trên đó đúng không ạ rất nhiều phần mềm họ cho thuê license cho thuê, cho thuê cái, cái, cái không gian để họ sử dụng đúng không ạ đó đã đặc sản rất là quan trọng bạn cần phải sử dụng một tư duy tiếp theo đó là tư duy về công nghệ bạn buộc phải có tư duy công nghệ vì các bạn đang kinh doanh trong một cái thế giới 4.0 mọi bạn vật đều kết nối với nhau nên buộc bạn phải có tư duy công nghệ và phải bất hành cái công nghệ đó vào được cái công kinh doanh số hóa rất quan trọng chứ không thì bạn biết là bạn mắc kẹt thôi bây giờ thời của công nghệ bạn phải đưa cái tư công nghệ vào nó hoạt động kinh doanh đến mọi thứ là công nghệ hết thay vì cũng như thời gian để làm với nhau offline thì là chúng ta có thể làm online thay vì đào tạo offline làm những khóa online thay vì những cái những cái tư vấn offline mình có thể làm những cái tự tư vấn online có rất nhiều thì những công nghệ bạn cần những cái gì cả bạn có những người tốt để người ta ứng dụng công nghệ cho bạn thì bán hàng con đa kênh hết rồi tích hợp momo tích hợp bay tích hợp nhân lượng tích hợp bay bổ nói chung là rất là bây giờ chúng ta phải ứng dụng dùng công nghệ video chuyên nghiệp công nghệ quan trọng bảo cái hướng nhanh thôi không đất công nghệ nó mới giúp bạn làm đa kênh bạn không có công nghệ là bạn không làm đa kênh nó thật mình bạn kiểm tra hàng nó triển khai được nhưng mà mặt công nghệ của mình không triển khai bạn cần sở hữu người tài hoặc bạn phải cùng những cái người những cái người cùng sáng lập với bạn dự án các bạn này cùng với nghiên cứu xem thằng nào đang ứng dụng tốt cái gì đó thì không hỏi nó thì mình quản lý vận hành những cái nó quảng cáo cái việc họ quản trị rất quan trọng một cái tư duy nữa rất quan trọng đó là tư duy hệ thống những cái người thành công là những người tiến sĩ hệ thống họ có một cái hệ thống website họ có một cái hệ thống các mạng xã hội với nhau họ có một hệ thống nhân sự hệ thống đối tác hệ thống nhà cung cấp đó là hệ thống bạn cần và đưa cái công nghệ áp vào hệ thống biến thành affiliate biến thành MLM lên nhanh lắm các bạn đa phần bây giờ mọi người đi làm theo cái hệ thống này bạn chỉ cần có khoảng tầm ba nghìn người trong hệ thống bạn thôi online với chúng bạn thôi bạn không phải trả lương bây giờ có rất nhiều cách để tạo hệ thống có rất nhiều người họ làm phần mềm trên, trên ứng dụng trên android trên ios để đều đặn đều đặn mỗi ngày bán license bán key chúng ta cần phải có hệ thống kinh doanh và muốn có hệ thống kinh doanh tốt thì bạn phải chọn đúng cái mô hình kinh doanh điều này rất quan trọng thì nó mới có thể giúp bạn thay đổi được ngày hôm nay tôi cho bạn thêm những cái mới dựa vào những cái đã có sẵn của các bạn nhưng tôi chỉ cải tiến các bạn hơn thôi bạn hiểu hơn thôi tôi sâu chuỗi cho các bạn thì bạn dễ hiểu hơn thôi các bạn nhìn ra mọi thứ nó không hề khó nó đều vận hành của tư duy đấy sau khi có tư duy rồi ta mới đến chiến lược để phục vụ nếu khi chúng ta vận hành tư chưa tốt khó thành công đó là sự thật tôi sẽ cho bạn xem một vài cái cái dự án tôi đang triển khai để bạn xem tôi cũng vận hành như thế nào và làm thế nào để bạn có thể ứng dụng như vậy tôi sẽ cái màn hình đây là màn hình của tôi 23 giờ 20 phút hiện nay tôi đang có một số dự án đây là dự án tôi đang cho triển khai ministyle.vn nó mới ra mắt thôi đây là trang web bán về sản phẩm về tranh sáng tạo cho cá nhân hóa và đời cô sản phẩm đời cô thì trên này đa phần là những cái sản phẩm rất là sáng tạo do đội ngũ chúng tôi sản xuất những bức tranh là do chúng tôi sản xuất rất nhiều những cái này là chúng tôi hợp tác với đối tác thực ra hiện tại là tôi không đang không sở hữu sản phẩm nào hết mặc dù bạn nhìn thấy trên này rất nhiều sản phẩm đây hoàn toàn là những sản phẩm này là họ họ sẽ đặt thì tôi mới có in được đây công nghệ POD còn cái, những cái sản phẩm như thế này là một sản phẩm nha đây là sản POD có nghĩa là cái yêu cầu nghĩa là họ phải đặt hàng thì mới có với là chúng tôi chỉ có hai thiết kế thôi tôi thích thích cái những file như thế này tôi dựng thành những cái móc cắp như thế này ba d như thế này đấy thì cái bức tranh nào nó như sản phẩm nào cũng có ba d như vậy có những bức chọn những cái sản phẩm như thế này rất là đẹp như thế này thì chúng tôi hợp tác với đối tác có nghĩa là khi mà khách hàng đặt thì chúng tôi sẽ lấy từ kho đối tác ra như vậy là chúng tôi không rủi ro gì hết ngoài cái việc chúng tôi chỉ đầu tư vào công cụ thôi đó còn lại thì chúng tôi marketing à, khi có khách hàng thì ờ, bên này được vận chuyển đó là cách chúng tôi vận hành một cái dự án dự án chúng tôi triển khai trong vòng hơn một tháng là xong thì là có tầm hơn 500 học trong dòng trên này 47 trang nhân với cả 12 sản phẩm một trang hơn 500 sản phẩm đó bạn có nhu cầu về ờ, nhà cửa trang trí thì cứ vào binstar.vn thì nó rất đẹp nếu mà chúng tôi đầu tư thì nó quá nhiều tiền bạn có hiểu không? tôi phải vận hành theo cái cách như vậy đó thì đây cũng là một dự án tốt để làm triển khai ngoài ra thì tôi có cái sàn online đang triển khai cái sàn này nó có tên là 666 market à, tôi triển khai ra một cái sàn cái sàn này thì nó có uh, nó cũng mới chạy được khoảng vài tháng mà cũng đang rất tốt vì chúng tôi bán những cái sản phẩm này uh, của toàn thế giới ví dụ đây là có người mới mua này đến từ Ả Rập Ả Rập Xê Út này chúng tôi bán sản phẩm này ở ờ, mọi nơi trên thế giới đa phần là người nước ngoài mua 99 phần trăm là người nước ngoài mua chúng tôi bán những sản phẩm như là ebook tranh uh, tiệp những mẫu hình khang bộ video rất nhiều hiện tại sắp tới thì cái trang cái trang này nó sẽ lên tới hàng chục nghìn tôi đang tiếp tục được sản xuất đây là một cái sàn thương mại điện tử như về sản phẩm số tôi cũng không có phải in cái nào hết mà cứ có người mua thì chúng tôi mới vậy <laughs> mới chuyển giao cho họ đó đây đây là một cái dự án khá tốt của tôi và sản phẩm nó hơi nó chưa được sáng tạo đó và đội ngũ chúng tôi là tôi đào tạo cho các bạn ấy làm từ cái này luôn mới ra thì tôi um, sắp cho ra mắt một cái sản một cái dự án này nó có tên là Technic à, ờ, đây là một cái giải pháp học tiếng Anh bằng NLP à, ờ, tôi xây ra một cái ứng dụng nó có tên là Technic cái ứng dụng này khá là hay có nghĩa là sử dụng hoàn toàn công nghệ NLP là khi mà mình uh, học thì chúng tôi có phương pháp là shadowing có nghĩa là nói đuổi có nghĩa là khi mà họ nghe một cái bài video hay là audio là nó hướng dẫn cho họ chỉnh giọng cho họ luôn và họ có thể học nhớ trong rất là nhanh và trên này thì có rất nhiều những cái bài giảng của những người thành công ờ, có tới hàng nghìn bài giảng của những người Tony Robbins ờ, của những người nổi tiếng như này đó chúng tôi chia thành ăn u cái này sẽ ta bắt vào tháng 7 năm 2020 cái này tôi đầu tư cái dự án này khoảng vài tỷ triển khai thì nó triển khai cả trên hai nền tảng ứng dụng và nó cũng có một số cái bộ ấn phẩm đằng sau nữa đó thì thứ à, bảy là sẽ ra mắt sản phẩm này rất là tốt luôn và bán toàn cầu luôn thu bằng uh, uh, chúng tôi cho trên android và ios là sử dụng cái hệ thống bơi chơi trực tiếp luôn và chúng tôi cũng sẽ đối sang uh, việt nam mình có thể mua qua vnpay momo các kiểu đó thì cái này chúng tôi kỳ vọng là sang năm là bán được một mười nghìn trong một năm chúng bán khoảng 10 tỷ lượng cao khoảng hàng triệu đô rồi đấy à, ờ, ngoài ra thì ờ, tôi đang cho triển khai một dự án này khá là hay và chuẩn bị ờ, vào khoảng 13 ngày kia tôi ra mát phiên bản mới thì đây là một cái dự án về trần quái ảo à, có nghĩa là chúng tôi biến thành những video uh, biến thành những cái uh, các bạn thấy những cái công nghệ truyền hình ấy truyền hình bây giờ người ta làm ấy là người ta làm những công nghệ trần quái ảo giống như là bạn thấy là người ta quay trên phong xanh ấy nó biến thành những cái những cái, những cái rất là đẹp đằng sau ví dụ là có những trường quay này, này. những trường quay như này, đấy chúng tôi thiết kế ra hàng trăm những trường quay như này còn mình có thể biến thành những cái hình ảnh đằng sau đó mình có thể livestream trên facebook youtube bách không lên cái phần mềm này vẫn ra mắt khoảng 3 năm trước rồi nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì tôi cho một nâng cấp phiên bản mới thì uh, phiên bản mới này tôi cho bạn xem một cái file tôi uh, mới có ờ, design mấy cái phần đấy thì các bạn xem luôn à, ờ, ví dụ như không tuyệt vời lắm các bạn để chúng ta có thể là để sâu cái file này, file này lên đây là một số cái trường quay mà tôi mới dùng cái hình ảnh của tôi vào thôi mình thấy là một sử dụng trường quay rất là thật luôn bạn thấy là đây là một sản phẩm mà bọn thế giới rất, rất là thích tôi đã chuyển giao cái công nghệ cho một số công ty nước ngoài đấy và những cái hình của tôi đấy cái này mới được ờ, dựng trên cái trường quay ảo của tôi đấy. đằng sau giống trường quay VTV luôn nó đẹp hơn VTV luôn đấy cho nên mình tôi đứng lên đó cũng cái ảnh khác là cái này mình chưa sâu trên mạng rồi đó trường quay như thời sự này rất đẹp luôn đó cái này trường quay phông xanh thôi tôi thơ của tôi là, là mình làm như này luôn hay tôi mới thử đi cà phê này đấy đấy thì nó rất là tuyệt vời rất là tuyệt đỉnh đấy thì nói chung là nó có rất là nhiều những thứ rất là hay ho và à, tôi cũng rất là kỳ vọng là à, các bạn cũng sẽ được thu lượng rất nhiều đến cùng với tôi còn tất nhiên cũng còn một số dự án nữa nhưng hiện tại thì đa phần là tôi chuyển hóa cả các dự án thành thành online đó và khi tôi chuyển hóa thành online thì, thì mọi thứ nó cũng rất là tuyệt vời và hiện tại thì uh, nó có những cái nguồn thu nhập nó đều đặn về về đều đặn đều đặn đều đặn đều đặn đều đặn mỗi ngày đó thì làm sao để có thể triển khai một cái dự án online nó thành công thì thứ nhất đấy là nó có những tư duy như vậy cái thứ hai ấy, uh, kinh nghiệm của tôi ấy, là mình đi tìm ra một số những cái trang ở nước ngoài ở đây là tôi cho bạn một kinh nghiệm tôi xem cái màn hình nhé ờ, tôi rất hay vào những cái thằng như thế này này ví dụ như là ở ờ, Cyber Island Better đó dạ, tôi hay vào những kiểu như này đây là những khởi nghiệp này cyber lại dần venture này đây những quỹ đầu tư đấy nó sẽ có rất nhiều những cái venture lead của các venture này thì trên này thì mình xem các startup này, đấy, nó đầu tư vào những cái doanh nghiệp gì này đấy cho mình đi nghiên cứu vào những cái doanh nghiệp như thế này xem nó có khe hở cho mình hay không đó thì cách của tôi tôi tôi bắt đầu tôi làm kiểu như thế thế nó ra hàng trăm hàng nghìn cái đó đó tôi search thêm một số cái, cái painter khác ví dụ như là Microsoft Painter Microsoft Painter này đấy nó sẽ có một cái hệ thống của Microsoft Painter startup Microsoft này nó có rất nhiều các startup đang ở đây nhé đó thì mình có thể nó có list luôn các list luôn đấy đó thì mình có thể uh, vào đăng nhập vào mình sẽ có clip mình xem rồi khi mà chúng ta chỉ cần áp dụng được những cái ừ. những cái doanh nghiệp mà nó đã vận hành tốt rồi thì mình triển khai theo cái cái cái hệ thống venture của nó thôi là mình có ý tưởng rất là tốt đó sau đó mình dùng cái trang uh, ờ, techcrun này techcrun là một cái trang rất là tuyệt vời chúng ta đi nghiên cứu về đi nghiên cứu về cái uh, cái thằng đó uh, những thằng đấy nó nó có những cái hoạt động gì nó đang diễn ra để nó đầu tư bao nhiêu này đó thế là nó dẫn cho startup và cái thứ hai ngoài ra tôi dùng cái cái rule space nữa rule space này thì mình search xem cái giá trị của thằng cái doanh nghiệp đấy nó khoảng bao nhiêu tiền rồi nó có bao nhiêu nhà đầu tư tôi tôi search là thằng grab tôi biết là thằng grab này nó đã có bao nhiêu cái vòng đầu tư rồi đấy đây là đầu tư bởi ai thì cắn mic đấy rồi đến từ đâu đấy thực ra là hết đó nói chung là chúng ta cần phải có được những cái những cái ý tưởng để mình có thể tìm kiếm đó và ngoài ra thì mình cũng có thể là uh, tìm hiểu vào những cái youtube tôi rất hay tìm youtube hay là mình có thể lên pinterest pinterest là một cái nơi rất là tuyệt vời để tìm kiếm những ý tưởng Như bây giờ bạn muốn cái ý tưởng làm về cà phê video ừ, em chỉ nghe thôi chứ em thật sự là coffee bạn nhìn thấy màn hình của tôi đúng không ạ bạn đang xem màn hình đúng nhỉ tôi hỏi là các bạn có đang nhìn màn hình của tôi đúng không ạ có thể được đúng không ạ ơi dạ được thế thôi ví dụ chúng ta muốn tìm một cái làm một ít điều về cà phê chúng ta có thể rất là coffee idea đấy nó ra rất nhiều cái ý tưởng về về cà phê hay là coffee shop là quán cà phê sẽ lấy cái ý tưởng từ đó thế này đấy mình dựa vào đây thì mình biết các ý tưởng rất là nhiều anh muốn tìm ý tưởng kinh doanh thì mình sẽ là business idea đấy rất nhiều cái ý tưởng kinh doanh mình xem ý tưởng kinh doanh như là nào mình dựa vào đây mình tìm đó hoặc mình có thể search những cái ý tưởng kinh doanh khác ví dụ khác ví dụ như là mình muốn làm cái phòng nhà mình nó có làm được những cái ờ, ờ, đồ gọi là đồ do it do ấy nó phải tự làm được đấy đấy, đấy. đấy. rất nhiều người dựa vào những cái trang này mình có thể tìm mình ý tưởng sáng tạo ấy đó tạo ra một cái dự án về những sản sáng tạo homemade cô các kiểu hay mình thể làm những ý tưởng về vườn green uh, garden ý tưởng về vườn ý tưởng về ban công ý tưởng với các thứ đây này đấy nó tạo ra một ý tưởng kinh doanh vườn đúng không đấy, họ có tự ý tưởng hết rồi chúng ta rồi anh chúng ta có thể hay có thể là làm những ý tưởng về à, những cái đồ tái chế uh, hay là những cái xe đạp cũ mà vứt đi đó bicycle những cái xe đạp vứt đi ấy. đó mình sẽ biến thành những ý tưởng để kinh doanh đấy bán những sản phẩm sáng tạo cho những cái khu mà cà phê này bán những sản phẩm cho ấy đấy những sản phẩm rất là đẹp đấy hoàn toàn các bạn có thể dựa vào những ý tưởng người ta có sẵn ở trên mạng rồi mình sáng tạo thêm một chút mình đi thu mua những cái đó mình, mình thiết kế những sản phẩm khác độc đáo ấy. là những cái này người ta mua nhiều lắm phải bạn không ạ rồi cô ở nhà ở phòng là đẹp bút tranh rất là lạ đấy đúng vậy không ạ ngoài ra thì tôi có thể dùng những cái ebay ebay đó vậy thì nó có rất nhiều ý tưởng ví dụ bây giờ bạn muốn làm áo thun nó cũng đều có cho mình ý tưởng rất tốt thì những cái trang như này thì nó rất là lạ rất là độc thì chúng ta phải tìm được những ý tưởng ờ, rất là đặc biệt thôi hiểu không đó mình phải thiết kế lại cái sản phẩm của riêng mình thì trên này có rất nhiều ý tưởng kinh doanh của chúng ta đó người ta có thể dùng đến thằng uh, Instagram Instagram khá nhiều ý tưởng lướt theo các chủ đề thì bạn có thể dùng Instagram và tiếp tục vào và trên này thì nó theo chủ đề nó rất là nó rất là sâu nên là chúng ta cứ tìm đúng chìa khóa là được đó thì chúng ta phải kết hợp vận dụng những cái tư duy của mình thì tạo ra những cái ý tưởng để mình có thể phát triển được kinh doanh đó bây giờ thì tôi đã nói với bạn rồi ngoài những, cái tư duy sáng tạo ra những tư duy về cái hệ thống gia định kinh doanh ra thì bạn cần phải có những kỹ năng tìm kiếm có những kỹ năng nhìn nhận vấn đề như vậy chúng ta mới dễ thành công được và chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy những sự tuyệt vời trong những ngày của mình và tôi tin rằng là uh, sau cái buổi ngày hôm nay tôi chia sẻ thì chúng ta uh, cũng sẽ có được cho mình được những tư duy mới những tầm nhìn mới và tôi tin chắc là một cái buổi của tôi như thế này thì nó không đủ tất cả mọi thứ được và tôi cũng rất là ước mong uh, để có thể gặp lại các bạn trong những chương trình khác để có thể uh, nghe tôi chia sẻ hơn nhiều hơn thì tôi rất có kinh nghiệm làm Amazon tôi rất có kinh nghiệm làm online và ở ngày hôm nay các bạn có thấy vui khi được tôi chia sẻ những điều này không ạ? hãy comment được không ạ những cái trải nghiệm của bạn ờ, ở trong buổi tối được nghe tôi khoảng một tiếng rưỡi rồi được nghe tôi thì các bạn thấy thế nào ạ cảm thấy hôm nay ờ, nó có một buổi đầy năng lượng không ạ và khoa học điều tuyệt vời không ạ và uh, tôi nghĩ là tôi chỉ có một tầm 10 phút nữa thôi uh, để chia sẻ với bạn cho nên chúng ta có thể ngủ một giấc ngủ ngon giấc đúng không ạ ok đúng không ạ